Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Ở video hôm nay em xin giới thiệu đến cho các bạn một cái bộ phụ tùng chế xe máy thành xe ba bánh nhé Bộ phụ tùng này là bộ phụ tùng rất đầy đủ để cho các bác làm có số mạnh à, Bộ này thì đặc biệt trang trí bộ này thì đặc biệt là trang bị cho các bác à, bánh 450-12 Tải trọng à, một bánh của nó là hơn 400 cân và lốp 8 bố nhé rất là khỏe để cho các bác à, chở xe độ bền cao cho nó tăng cái tuổi thọ của xe lên giá thì rất rất rất rẻ các bạn nhé giá thậm chí còn à, rẻ hơn cả bánh 400 à, trừ 12 à, đợt này thì đợt xả hàng cuối năm của mình à, xả kho cuối năm phụ tùng mình hạ giá xuống rất rẻ à, giá xin các bạn liên hệ số điện thoại 0983 818 955 hoặc à, Zalo cùng số các bạn xem video đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được à, những cái thông báo khi có mi video mới đăng lên à, về chất lượng của sản phẩm thì à, em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn từng bộ phận một à, đầu tiên thì à, vẫn cứ kê lên các cái hạng mục à, à, cho quý khách hàng xem bao gồm một đôi bánh 450 trừ 12 thì vành dày Đấy. nốt 8 bố tải trọng là 415 kg một bánh tải trọng tối đa đấy các bạn nhé tiếp theo là đến đôi nhíp 5 ná dài 70 cm à, đôi nhíp này thì à, có tải trọng là khoảng 500 kg đầy đủ phụ kiện à, có hộp số tiến lùi dành cho máy à, lô cốt 19 và 17 có bộ trục các đăng có số phụ dây cần có phanh tay phanh chân phụ kiện đầy đủ cầu dài à, từ 70 cho đến 1 mét mốt các cỡ 70 80 93 1 mét 03 1 mét 90 cm và 1 mét mốt à, sau đây em xin à, quay video cận cảnh chi tiết từng cái sản phẩm một cho các bạn xem đây là cái cây cầu này cây cầu này thì à, độ sắc nét của nó rất là đẹp luôn đây cầu này có đường kính tăm bua là 180 à, đây gối cầu đây rất là dày gối cầu này thì sau khi các bạn lắp đặt thì các bạn phải hàn nó vào thì à, nó đấy rất là sắc nét cầu này thì à, có chiều dày là chiều rộng là các cỡ từ 80 70 80 90 93 1m 1m03 và 1m1 các cỡ đấy nắp bánh thì tính thêm 10cm à, nữa ví dụ như các bạn à, cầu 80 các bạn nắp bánh thì nó sẽ thành ta 90 cm đây là số phụ này đây là bộ dây số này dây số thì dài khoảng 1 mét và đây là tay số sang số nó khoảng 50 cm đây là cái bộ à, gá đặt bàn số này tiếp theo thì à, giới thiệu đến các bạn à, bộ nhíp nhíp này là nhíp 5 ná dài 70cm và các cái phụ kiện đi kèm đây ở phía gối đằng trước của cầu thì là gối lỗ to cao su độn này và u u rất là dày u này thép dày 4 ly các bạn làm thoải mái rồi ốc 12 ờ, đầu ốc chống trôi đây đấy đây là quang này và mặt bích này tất cả đều mạ nó đẹp ở à, phía đằng à, nhíp đằng sau thì à, bao gồm bốn cao su một bộ quang treo giãn nở đây đây là cái mặt dưới này mặt nhíp này thì các bạn sẽ làm hai cao su vào đây mặt trên này mà có một cái này là hàn đến khung đây như thế này hàn đến khung thì à, một số chỗ bán thì người ta sẽ không có cái này mà người ta chỉ có con ốc ừ, xong rồi về mình đục thủng khung xe rồi mình xuyên vào đấy thôi thì nếu các bạn làm như vậy thì nó rẻ hơn thì nếu như các bạn thích kiểu đấy thì cứ liên hệ mình mình sẽ bớt tiền đi đấy còn không thì bên mình à, nó đầy đủ hơn một tí thì các bạn xỏ cao su vào đây xỏ cao su vào đây đấy và các bạn xỏ nó như này thì làm nó thẩm mỹ hơn rất là nhiều bớt được à, một chút tiền thôi nhưng mà nó không đẹp đây thì cái này đây là bộ ốc à, vào đây thằng này nó cũng mạ mạ kẽm rất là đẹp mà nó chống han dỉ nó không chống han dỉ được tuyệt đối nhưng mà nó độ bền nó nó, nó tốt hơn đấy là phần nhíp nhé các bạn nhé đấy phần nhíp thì à, các bạn lưu ý là bên mình là tương đối là đầy đủ rồi đấy mà đầy đủ nhất chứ các bạn không thể tìm được đầy đủ hơn nữa đấy quang treo mặt mic tiếp theo thì à, giới thiệu đến cái bánh này là bánh 450 triệu 12 đây các bạn có thể nhìn thấy cái à, vành này nó rất là dày à, tải trọng của một quả bánh là lốp này là lốp 8 bố này đấy mắc loát này 412 kg một bánh nốt 8 bố tiếp theo thì à, đến cái phần à, phụ kiện phanh phụ kiện phanh thì gồm 3 đũa phanh thì dài ngắn các cỡ đây là ừ, phụ kiện này phanh này, phanh tay này hai cái gối đỡ ống uh, tiếp 21 này ba cái bốn cái cây ờ, đòn kép này cái này kép hay đơn thì nó phụ thuộc vào cầu nữa ví dụ cầu của mình là kép thì nó sẽ có hai đơn và hai kép còn cầu của mình nó đơn thì sẽ có bốn cái kép thì tùy theo cầu thì sẽ đưa cái này phù hợp ba cái dành cho phanh chân và một cái này là dành cho phanh tay phanh tay có cái đầu này đầu này sẽ bắt vào đây cách ờ, làm bộ phanh ờ, thì bên em có video riêng chuyên về cái đấu phanh phụ kiện phanh đây là cái hộp số tiến lùi hộp số tiến lùi này thì nó tùy theo đời máy máy lỗ to 19 lỗ nhỏ 17 và màu sắc thì nó có màu xám màu sữa đấy nó có nhiều màu lắm cái này thì mỗi đợt lấy hàng thì cái số lùi nó sẽ có một màu khác nhau thì chất lượng nó đều giống nhau cả đây là bộ số phụ đây số phụ này thì cho tỷ số truyền là một lửa giảm đi một nửa tốc độ so với bình thường khi các bạn à, sang dốc thì nó khỏe hơn đấy thì chọn bộ của nó là bằng đấy món giá thì à, bộ này thì rất là rẻ thôi giá chỉ dưới 5 à, triệu mốt 5 triệu mốt quay đầu thôi đấy rất là rẻ các bạn à, mua hàng thì có thể liên hệ à, trực tiếp à, qua số điện thoại 0983 818 955 Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên và video sau đây thì em xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ đầu phi 43 các bạn làm xe thì có thể làm mua thêm một cái bộ đầu như vậy nữa để các bạn này làm cái ờ, đầu xe cho nó cứng cáp nhìn nó rất là đẹp à, xin mời các bạn xem video tiếp theo cảm ơn các bạn rất là nhiều